trong một cái căn nhà chanh nho nhỏ bên đây à, hoàn cảnh của bà thì Phước cũng đã theo à, chắc cỡ khoảng à, 3 năm hoặc 4 năm rồi lúc mà lúc trước Phước biết bà là bà chỉ có 89 tuổi thôi ở đây trước này trước là một cái mương luôn nè cô chú anh chị giờ thì nó à, làm cầu rồi cho bà để Phước kêu à, chị Liên nha chị ủ anh chị Duyên chị Duyên là cái người mà thường à, chăm sóc và cơm nước cho bà thì tình hình bây giờ là bà già lớn tuổi rồi nó sẽ không còn à, khỏe mạnh đi tới đi lui được nữa hồi xưa thì bà còn đi chợ đi ra đi vô được giờ thì nói chung quy là phải à, ở một chỗ một thôi mặt tả giờ để phước kêu chị duyên nha chị duyên ơi chị duyên ơi oh hello chị giờ mình vô thăm bà nha thẳng lên không có cửa gì luôn ở chỉ vậy thôi móc lại đó móc lại ý gì vậy gì vậy ha nhắc bên đây lộn rồi ok cầm xuống đây đi đây là bà nè ồ bữa nay sạch sẽ ha lúc trước là bên đây có bếp nút đồ đầy đủ hết trơn dạo này thì còn nấu nướng gì được nữa đâu à lớn tuổi quá rồi chào bà út con Phước nè ông thầy ông thầy nhớ con không nghe giọng quen không lắc tay là gì hả sao hả không ăn mình không ăn mình <laughs> lẫn luôn rồi mà lẫn luôn hay gì rồi bữa nay thấy uh, gọn gàng sạch sẽ quá ha ờ, chị duyên <laughs> dạ à cho tiền đi hả trời ơi đúng là mấy người lớn tuổi ha vô gặp cái là xin tiền liền à ừ, có xài được cái gì đâu mà đòi khoái khoái bỏ túi rồi mấy gầy khỏe không bố? Khỏe không? Nắm tay cho trẻ lên Rồi ngồi nắm tay ngồi vậy nha Đỡ bà ngồi vậy nha Bà thì ờ, một tay là bị uh, yếu Ê, đây đỡ đây nè đỡ ngang cổ nè Đó rồi dịnh con En En Ok chưa Rồi để con qua bên đây Nhích nhích ra Rồi ơi tại chừng biết rồi nó rút là hết trơn rồi đúng là già rồi lớn tuổi rồi không còn khỏe mạnh nữa nè xích xích ra đây xích xích ra đây xíu xích xích ra được không ờ đó ngồi để cái giò xuống để cái giò xuống vậy đi cho nó mát ừ, khỏe <laughs> à đúng rồi để cái gói lên cho nó đừng uh, ừ. mấy gà là bà khỏe không à, chị Duyên cũng vậy hoài đó chị dạ cũng vậy hoài đó hả ừ. nhưng mà thấy đợt này bữa nay qua thấy uh, tươi tươi tắn được hơn ha đây là chị Duyên người ờ, chăm sóc cho bà ở đây nhìn quang cảnh ở đây thấy hữu tình ha cô chú anh chị chăm sóc cơm nước thôi khỏi đi chút nữa à mấy phút nữa là em đi rồi em ghé thăm bà rồi gửi tiền à, cho chị để mua cái gì đó cho bà dùng bà ăn tại bữa nay đi à, ghé thăm mấy cái à, mấy hoàng xích hoàn cảnh bên bên chào hôm nè sẵn rồi em quẹo qua luôn nè chị duyên qua đây ngồi luôn đi chị duyên à ra phơi nữa hả dạ, dạ? có trời ơi để đưa tiền liền đợi hoài phải không đâu rồi <laughs> quên nãy có chuẩn bị tiền lẻ cho bà luôn biết biết trước hết trơn à đó đây nè tiền lẻ đổi hết trơn nè đó một cọc luôn đó thấy không để khoan nè chị Duyên rồi sẵn là chị chị dơ dơ dơ nè chị ngồi mé đây luôn đi chị Duyên đây em uh, chích quỷ ờ, hoàn trả máy ấm á em gửi ờ, em chích quỷ của em gửi hỗ trợ cho bà chịu lâu lâu ghé thăm đây đây con nhét nhét kêu cho hả à lấy tiền bỏ vô đây hả ừ. trời ơi tiền bỏ vô ca ừ. sao được đây cái túi đâu nhét vô sáng giờ có nấu cơm gì cho có, có, có nấu cơm rồi có ăn uống gì chưa cho bạn uống gì chưa chị Duyên cho sáng ăn hộp cơm chút nữa mới ăn cơm dạ nhét vô đó im không nhét vô để con kéo lại luôn cho kéo lại đó. rồi có đi chợ mua được cái gì đâu mà lấy tiền <laughs> gật gật nhức đầu nhức đầu hả à. lớn tuổi rồi mà thuốc ở đây các cũng có lấy thuốc rồi cho uống mà giờ mặt tả luôn rồi sáng giờ có cho bà ăn gì chưa gì viên bà có ăn gì chưa ăn hộp cơm hộp cơm hả ăn mạnh không dạo này ăn mạnh không một hộp ăn, ăn được đó. bữa nào cũng hộp hộp gì đó à. bữa nào cũng hộp hộp à, là sáng trưa rồi chiều là ờ, bên mình ăn gì mà đem qua cho bà luôn bữa nay thấy sạch sẽ quá ha sạch sẽ mà thấy tươi hơn bữa tết hổm mới. dạ tết thì tắt gội đầu đó à tết gì chị tết tháng ba đó nhớ tết mẹ à tết người uh, ờ, tới người dân tộc hả ừ. gì chum play gì đó hả chum John, bon năm thơ mây ờ John từ năm thơ bay. dạ trời không không không có không có biết ờ, không có gành à tết ừ. ăn tết luôn ừ nhức đầu mà ngủ không được rồi bà thường là giờ có uống thuốc gì không chị viên? không không có cho thuốc kìa, bứt hết trên cái bụi giạc kìa mà mới kéo cái cột kìa mày coi đó bứt bẻ giạc hết trơn luôn lọt cái đất xuống luôn mới tắm cột lại đó không có chị viên ở đây là thua rồi đó dạ. yeah. tối mắt luôn ha thì gán đi cũng uh, vài năm nữa à vài năm nữa thôi lâu giờ ờ, này ờ, rồi phải rồi giờ rồi cũng 93 rồi ít gì nữa tuổi ngoài là 93 rồi có mừng thọ 90 năm 2021 2023 ờ. là 93 rồi dạ lấy cái gì bà nước đá hả đường hả ừ. lấy đường làm gì ta à ăn hả ăn để chị viên về bạn lấy cho bà nha rồi ngoài nhức đầu ra còn ờ, cái gì nữa không không hả bài là bà là bị uh, tay gãy lặt lìa luôn nha cô chú anh chị đã từng theo dõi bà hồi xưa giờ thì sẽ biết được hoàn cảnh của bà cái tay bên đây là nó bị uh, sụi luôn rồi nằm giờ ở nhà không buồn ha trời ơi móng tay móng chân dài quá trời à. để có bữa nào nhờ chị Duyên cắt ăn hồi nữa nhờ chị Duyên cắt chùm mà vẫn sạch sẽ thấy sạch sẽ mình mẩy rồi ở gần gì rồi nếu mặt tả đồ mà không thấy ờ, có mùi cái đời này thật sạch sạch sẽ thì như hàng tháng Phước đều ờ, ghé lại để ờ, hỗ trợ phụ với chị Duyên thật sự ra thì nếu mà không có phước thì chị Viên đây cũng ờ, sẽ là người ờ, chăm lo ờ, cơm nước tắm rửa cho bà nhưng mà mình biết được hoàn cảnh của bà tại phước biết bà cũng lâu rồi nên lâu lâu có dịp đi ngang qua thì, thì ghé lại thăm bà thì chừng nào mà trăm tuổi già thì thôi phước cũng có nhắc chị Viên nào bạn trăm tuổi già thì cho phước hay thì cái tánh phước là vậy đó luôn luôn à, nếu mà có hoàn cảnh nào phước biết rồi thì à, phước sẽ tới lui lâu lâu sẽ ghé thăm giống như có duyên đã có duyên với mình thì mình tới lui còn chẳng hạn như à, mình không biết thì nhiều bạn thường hay nói là sao mà có nhiều người khổ lắm sao mà không đi thăm mà thăm mấy cụ hoài chắc tại là chưa có duyên với mình thì giống như cô chú anh chị mình giúp đỡ thì trên quãng đường, quãng đường mình đi thiện nguyện thì mình gặp ai có duyên với mình thì mình à, tới lui tới lui mà đa số thước phước thường tới lui những cụ già neo đơn nhiều không con cái gì hết còn những cái hoàn cảnh nào chẳng hạn như trẻ trẻ gia đình hay là uh, bé nhỏ cũng có ba mẹ thì à, phước uh, giúp giúp một lần chẳng hạn như cho họ được cái cần câu rồi sau đó thì uh, họ tự sinh tự diệt có có nghĩa là sao ta nói tự sinh tự diệt thì nó hơi quá giống như là cho họ một cái nhà hay gì đó họ an cư lạc nghiệp và tự động mà mình bươn chảy chứ không có thể nào mà chăm lo họ tới ờ, tới già nổi còn những cụ như thế này thì đã khổ cả đời rồi tới bây giờ thì vẫn thấy khổ này không cô chú anh chị tại vì bà thì giờ cũng yếu rồi bởi vì phước uh, ờ, hồi đã lúc trước đã sửa hết một lần rồi à, giờ thì uh, nên không có làm nữa tạm thời là cứ để như vậy lo cơm nước cho bà thôi rồi thôi vậy uh, chắc có lẽ phước cũng uh, xin uh, kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào uh, một cái uh, clip sau có dịp khác phước sẽ ghé thăm bà và lâu lâu á nha hai uh, ba tháng hay là một tháng gì đó nói chung là đi ngang qua thì ghé thăm ghé thăm ở úc <laughs> chị duyên cũng đem uh, đường qua luôn rồi ủa ăn đường vậy không hả chị tự nhiên muốn ăn đường vậy hả đó, đó, ăn đường không à thôi vậy à, thôi vậy em à, xin phép em nha à, em đi luôn nha chị duyên dạ. hẹn gặp lại nha rồi. rồi chúc chúc sức khỏe chị luôn nha vậy em không nhớ tết hả không em đâu có em người kinh mà bởi vì em cũng không có gành về tết uh, dân tộc ừ. <laughs> rồi dành sức khỏe nha bố em sức khỏe nha cất tiền nha để hơi chứ có xài được cái gì đâu à, <laughs> cái móng chân của bà dài quá trời nè chị cắt không đứt, cắt không đứt hả không, cái, cái, trời ơi cái, gì ghê vậy ống, ống, ống tay thì ờ, được hả ừ, trời ổng dừng cái quá trời cứng ha cái này rồi phải lấy, uh, lấy <laughs> cái, cái dũa cái dũa kìm dao gọt luôn quá rồi bye bye và hẹn gặp lại dùng bên đây ve quá